Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Quái NK Adventure Hôm nay mình tiếp tục review sản phẩm mới cho mọi người xem Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, YNK Adventure Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem đây đây là cái bộ mà lần trước mình có review cho mọi người xem thì cái link video á là mình sẽ để ở trên này nha để cho mọi người uh, theo dõi thì hôm nay cũng là một cái sản phẩm này và cũng là cái dòng uh, Extreme là cái dòng uh, của cái hãng Maxtrack uh, dòng mắc nhất trong cái bộ uh, recovery track nhưng một cái đặc biệt là cái màu của nó là, là khác với cái này màu này á là cái màu giống như cái màu iconic của hãng nói về cái uh, Max Track là nghĩ tới cái màu này liền còn cái màu này á là lúc trước trước khi mà mua cái bộ này là mình có ứng rồi nhưng mà mình hiếm khi mình thấy ở ngoài đường nhất là cái bộ à, Extreme này là hiếm khi mình thấy cái bộ mà MK2 á là mình có thấy cái màu đó rồi nhưng mà cái dòng Extreme này á ở trên đường thì mình chưa thấy bao giờ hiếm mình thì mình chưa thấy cho nên là mình không dám là chọn cái màu này thay vì cái màu iconic đó tại vì kiểu màu iconic thì sai ai cũng biết ờ, thì nó vẫn thích hết còn cái màu này chỉ ờ, dành cho những người mà thực sự thích nó rồi ờ, có một cái gì đó đặc biệt thì mới chọn cái màu này đó còn cái gì đặc biệt thì sau này nếu mà có duyên thì mình sẽ chia sẻ lại với mọi người tại sao mà mình chọn cái màu này nhá bây giờ mình sẽ đập hộp cho mọi người xem nhá hiếm khi có dịp mà đập hộp hai cái sản phẩm mới mà về à, đồ à, off-road cho mọi người xem như thế này cho nên mọi người nhớ ủng hộ để tương lai mình có thêm nhiều dịp nữa để mình à, có thêm nhiều cơ hội nữa để mình review những cái sản phẩm khác là đọc nó là hơn cho mọi người xem nhé đấy đây là bộ Maxtrack Extreme dòng tốt nhất mắc nhất đến từ cái hàng là Maxtrack này đó thì cái màu này á cho mọi người xem này đó Màu này á, là màu um, là gọi là desert pen là giống như cái màu um, hoang mạc á đó kiểu kiểu vậy đó thì nó rất là đẹp thì cái màu này á nếu mà gắn lên những cái xe mà có cái tông màu như thế này á nó rất là nổi còn cái màu này á những cái xe có tông màu này mà gắn cái màu đỏ vào á nó nhìn nó, nó chói lắm nó cũng được đẹp về cái phần thẩm mỹ thì cái bộ này á là quá đẹp luôn về chất lượng á bộ này với bộ kia là hoàn toàn như nhau quality control của nó rất là tốt cho nên mau nào á thì nó cũng sẽ tốt như vậy thôi chỉ là chỉ thấy của mọi người à, muốn chọn màu gì thôi bây giờ mình sẽ quay kỳ cho mọi người xem nhá cho mọi người xem kỳ này cái màu này nếu mà bỏ đúng xé là nó rất là hợp luôn rất là đẹp này loại này là có gái nha những cái gái này như lần trước mình nói á là nó có à, thay thế được đó, rất là tốt thì nếu đi cầm trai thì một lần nữa mình khuyên mọi người á là cố gắng sắm được cho mình ít nhất là một bộ là hai cái này đó để có thể mà tự cứu mọi người lúc mà bị mắc lây khi đi cắm trại bây giờ mình tập hộp tiếp cái hộp thứ hai cho mọi người xem nhá thì trong này là cũng sẽ y chang như vậy thôi không có gì khác đó, nhìn rất là đà luôn hôm nay khi quay review cho mọi người xem cho nên á mình là cất công vừa phải vác cái bộ màu này bốn cái lại phải vác thêm cái bộ màu iconic của nó nữa bốn cái nữa là tổng cộng á là 8 cái để đi quay cho mọi người xem cho nó đà để giúp cho mọi người á là so sánh là cái nào mọi người sẽ muốn mua và cái nào không như những người á mà không có cái xe mà cùng màu như này á mình nghĩ là tất cả mọi người sẽ chọn là cái màu uh, iconic của nó nhưng cho nổi vì mình chưa được thấy cái màu này nữa ở ngoài nữa cho nên là mình lại càng muốn làm video để cho mọi người xem để cho mọi người có cái cách nhìn uh, cần cảnh hơn giữa hai cái cùng một lúc để mọi người đưa ra cái quyết định đúng đắn khỏi phải à, đổi khi sau khi mua vì như vậy cho nên mọi người cố gắng là nhớ ủng hộ cho mình bằng cách là nhớ like share comment và chia sẻ cái video này cho tụi mình vậy nhá mình hết sức cảm ơn mọi người rất nhiều để hai bộ ở đây nhìn đá ha cái này chất lên xe là đúng là đầm chất chơi luôn á mà giờ mọi người để ý nha cái xe của mình là cái xe à, CRV đời cũ rồi <laughs> một rồi sau cái chuyến đi à, review này á mình để trên cái chân xe của mình á không phải bốn cái như người ta người ta đi người ta hai cái thôi mình chơi chắc ăn mình chơi bốn cái à, sau đợt review này mình quất lên cái nóc xe của mình á là 8 cái 8 <laughs> cái và bộ extreme nha chưa từng có chưa từng xảy ra ở trên xe trên đường mình chưa từng thấy minh chưa từng thấy xe nào mà trên nóc xe có 8 cái bạn nào mà thấy thôi á nhớ comment để lại cái ảnh nhà mình để mình tham khảo với còn trên xe của mình á là không phải xe chuyên đi off-road mà quất tám cái này là đi ra freeway á đảm bảo mấy anh tây anh sẽ cười <laughs> bảo không biết thằng này là đi đâu đây mà chơi từ dữ quá đó nhưng mà như vậy rất là vui để quay cho mọi người xem mà bây giờ mình sẽ lấy cái máy mình quay cận cảnh hai cái bộ này cho mọi người xem một lần cuối trước khi kết thúc video Trước tiên mình sẽ cho mọi người xem cần cảnh lại cái bộ màu cam nhá Đó Màu iconic của nó này Nhìn mấy cái gai là quá mê luôn Bản thân mình Là mình vẫn thích màu này Tại nó nổi á Nhất là mấy cái xe đen á Để lên là thôi Bao đẹp Rồi còn bên này là cái bộ màu à, desert tan nhá màu của hoang mạc đấy đó, nhưng nó bùi lắm cái màu này này mà để lên cái chiếc mà 79 series á ở Úc đó sẽ để ở Úc có đặc biệt là chỉ ở Úc mới có dòng uh, à, 79 series Toyota Land Cruiser à, V8 đấy mà cái màu này mà để lên xe đó với cái xe màu sandy thấp là thôi bà chạy bò chét luôn đây thì như mọi người mọi người thấy cái màu này đẹp hay là cái màu này hay là cái màu iconic này đẹp thì mọi người nhớ thả bình luận ở phía dưới cho mình biết với nhá và cho những người khác đang có ý định mua cái bộ này cái dòng sản phẩm này sẽ có được những cái ờ, lựa chọn à, thích hợp à, tại vì à, à, cái hàng này à, cái dòng mà extreme này á là nó cũng à, nhiều màu lắm nhưng mà mình thấy bản thân mình hay thích màu đen nhưng mà riêng với cái dòng sản phẩm này có gái này á cái màu đen là lại không nổi không đẹp tại vì cái gái của màu đen luôn là bị chìm đó thì lãng phí nếu mọi người muốn xem nhiều uh, review video á, thì mình có một cái playlist mọi người vào channel của mình á xong rồi chọn mục playlist á là mình sẽ à, tách riêng ra từng video vào trong từng kỳ playlist cho mọi người tiền theo dõi uh, riêng biệt nhá và mình xin kết thúc video này ở đây thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video đập hộp và review cái màu này của tụi mình mình xin nhắc lại là cái dòng sản phẩm này là đến từ hãng Maxtrack màu này là màu Desert Tan và cái dòng Maxtrack này á dòng Recovery Boat này á dòng Extreme dòng tốt nhất của cái hãng này nhá thì cái link của cái sản phẩm này á của màu này và màu này link sản phẩm này mình có để ở phía dưới cái thông tin của video á mọi người nhớ click vào đấy để xem thêm và nếu mà mọi người ai còn muốn mua sản phẩm này á thì nhớ ủng hộ tôi mình bằng cách là mua từ cái link đấy là cách đó là sẽ giúp cho cái à, kênh của tôi mình ngày càng phát triển hơn và mọi người mua từ cái link đấy á thì cái giá nó cũng sẽ là như bình thường chứ không bị mắc hơn và nếu tương lai channel của mình có promotion gì về những cái sản phẩm này á thì mình sẽ cho mọi người biết cho nên là mọi người cứ click vào cái link đó để ủng hộ tụi mình nhá cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình và thêm một thứ nữa là những cái đồ uh, hộp này khi mình mang vào rừng mình uh, à, đập hộp mình review cho mọi người á thì để cho cái khung cảnh xung quanh á nó đẹp nó thích hợp để làm cho cái video nó ấn tượng hơn nhưng khi review xong á những cái hộp này mình sẽ mang về nhà để mình xử lý rác thải Ờ, để vào thùng recycle chứ mình không có à, để lại trong rừng để ảnh hưởng tới môi trường cho nên mọi người yên tâm nhá tụi mình đi cắm trại là luôn luôn tuân thủ theo những cái luật mà người ta đưa ra không à, bao giờ làm gây ảnh hưởng tới môi trường cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình tụi mình là YNK Adventure xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo tạm biệt mọi người